Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đảo trong ngày gồm có giờ canh tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày đinh mùi, tức can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thiên hà thủy, kỵ tuổi, tân sửu kỵ sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xông với sửu hình sửu hại tý, phá tuất và tuyệt sửu Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỵ sửu tân sửu tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao tội chỉ, xấu đối với tế tử, tố tụng.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 Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, Tý mùi tư hại, nhắc nhở bạn tuổi Tý cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình nếu không muốn rước họa tiểu nhân. Lời người nói xấu đồn đoán có thể khiến cho danh tiếng của bạn tuổi Tý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày này với bạn tuổi Tý nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn chớ nên nóng vội xử lý hay là bốc đồng nổi giận, khiến cho các mối quan hệ bị rạn nứt mà công việc cũng chẳng thể được giải quyết. Bạn cần phải bình tĩnh ngồi lại, nói chuyện với nhau và tìm cách xử lý thì hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tử tí, lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy vận trình tình cảm của bạn tuổi Tý hôm nay không được tốt cho lắm khi mà bạn mệnh đang có sự cố chấp, không chịu nhận lỗi về mình. Một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không xứng đáng để cho mình hạ thấp cái tôi xuống để có được sự hòa hợp của đôi bên thì khó có thể được bền lâu. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh sự sự cực đoan, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có họa tiểu nhân gây ảnh hưởng tới danh tiếng, tử vi tuổi Mậu tý thuộc mệnh hỏa trở nên nóng vội, xử lý vấn đề khi đang thiếu bình tĩnh, tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ giãn nứt, ảnh hưởng đến công việc, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, tình cảm không suôn sẻ do cái tôi quá lớn. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy do tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi. Cái điều này làm cho những mâu thuẫn về tình cảm của bạn tuổi sửu được đẩy lên đến đỉnh điểm. Với những trận cãi vã, hiểu lầm trong cuộc sống vợ chồng khiến cho bạn mệnh tuổi sửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thậm chí có lúc nghĩ tới chuyện buông tay nữa. Trong ngày thứ năm này, à, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ phải chấn chỉnh lại các mối quan hệ xã giao của mình, nếu không muốn vướng phải những phiền phức không đáng có. Và với bạn tuổi sửu, bạn không có ý nhưng đối phương lại có tình, không phân biệt rạch ròi các mối quan hệ xã giao, khiến cho bạn rơi vào thế bí. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu nhắc nhở bạn cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Với bà tuổi Sửu có thể sẽ bị tiểu nhân thiên quan chọc phá, gây ra những chuyện không hay rồi đổ lỗi cho bạn. Và bạn cũng rất dễ mắc bẫy tiểu nhân khiến cho sự nghiệp của mình gặp nhiều trắc trở về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, mâu thuẫn về tình cảm lên đến đỉnh điểm, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng thường xuyên cãi vã, hiểu lầm nhau, Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, cần chấn chỉnh các mối quan hệ xã giao, Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, nên thận trọng trong quá trình làm việc tránh sai sót không đáng có, từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, tiểu nhân chọc phá, độ tội, độ oan. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 68, số 59, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày gặp thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi dần dễ làm hỏng việc. Và với bà tuổi dần, đừng có phản ứng gay gắt hoặc là tỏa ra nóng nảy với mọi người xung quanh chỉ vì họ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Thay vì đòi hỏi thì với bà tuổi dần nên điều chỉnh lại bản thân mình và học cách chấp nhận hiện tại. Và với bạn tuổi dần, các tình huống chưa biết nên quyết định như thế nào thì cách tốt nhất là bạn hãy im lặng và quan sát hành động của những người xung quanh. Từ đó, bạn sẽ tìm ra cách hành sự đúng đắn và phù hợp với bản thân mình hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, cái chuyện tình cảm của bạn có thể đang gặp trục trặc. Với bạn tuổi dần, hãy nghĩ xem đã bao lâu rồi hai bạn dành cho nhau thời gian hoàn toàn chỉ vì có hai người mà thôi, không điện thoại, không Facebook, không game, không có bất cứ ai xiên vào giữa hai người. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh hỏa, đừng phản ứng gay gắt, hay là đổ hết lỗi cho người xung quanh. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nên tự điều chỉnh lại bản thân và học cách chấp nhận thực tại. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tốt nhất là nên im lặng và quan sát hành động của mọi người. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, tình cảm gặp trục trặc do cả hai dành ít thời gian cho nhau. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 48, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ, cho nên con đường tình duyên của bạn đang rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, giúp cho bạn mệnh tuổi Mão thu hút được ánh nhìn của những người khác phái. Dù bạn có độc thân thì cũng sẽ nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mà thôi. Ngày này, đối với các cặp đôi, cả hai đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau và giờ là lúc mà hai bạn có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Nếu như bạn thấy đã đến lúc thì hãy tính tới chuyện về thưa với gia đình, tính chuyện hạnh phúc trăm năm đi là vừa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão, đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, nâng đỡ cho vận trình của bạn và ngay lúc này cái nguồn tài lộc của bạn tuổi mão đang được dồi dào cũng sẽ có được cơ hội kiếm chắc thêm chút nữa. Nếu như bạn vẫn còn e ngại thì bạn nên hỏi người có kinh nghiệm để có thêm phần những thông tin chính xác hơn cho mình trong việc đầu tư kinh doanh ngày hôm nay. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương, tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, các cặp đôi tính tới chuyện trăm năm sau khi cùng trải qua một giai đoạn khó khăn, tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, tài lộc được dồi dào, có cơ hội để kiếm thêm nguồn thu nhập. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, nếu chưa chắc chắn có thể hội kinh nghiệm từ những người đi trước. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 36, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này làm cho con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi thìn khá chi là suôn sẻ và rất tốt đẹp. Bạn mệnh Tuổi Thìn được cấp trên công nhận những thành tích và công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua và rất có thể sắp tới bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn trong ngày này nên học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn trong các tình huống vì thực tế sẽ chẳng có gì hoàn toàn tuân theo kế hoạch mà bạn đã định sẵn bạn phản ứng càng nhanh, thích nghi càng sớm thì sẽ càng có lợi cho bạn. Và ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn phải cần có một chế độ ăn uống khoa học bên cạnh việc tập luyện thể dục thể thao, vận động thường xuyên và hợp lý để tăng sức đề kháng cho cơ thể, đảm bảo cho cơ thể mình luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất có thể. Vai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh họ, công danh sự nghiệp được suôn sẻ, đạt được thành tiệu nổi bật. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, được cấp trên công nhận nỗ lực, có được cơ hội thăng tín, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn, tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cần phải sớm thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy xây dựng được chế độ ăn uống khoa học kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao hợp lý. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 57, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy trong ngày hôm nay bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có quý nhân tam hội xuất hiện báo hiệu cho bạn có được một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bạn tuổi tỵ bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng được tất cả mọi vấn đề. Bạn cần phải tin rằng kể cả những vấn đề hóc búa nhất cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi. Và trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này còn mang đến cho bạn tuổi tỵ có được cơ hội để nhanh chóng phát tài phát lộc. Bản mệnh có sẵn tư chất lại là người thông minh, nhanh học hỏi cho nên có thể phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình một cách xuất sắc mang về tiền bạc đầy tay. Lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ đã gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn và người nhà vô cùng là hòa hợp. Bạn tuổi tỵ không ngại chia sẻ những lý tưởng thực sự trong lòng mình với người nhà. Người thân cũng luôn lắng nghe bạn và đôi khi còn đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích cho bạn nữa. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, làm việc hiệu quả nhờ sự trợ giúp của quý nhân, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, giải quyết mọi vấn đề bằng sự bình tĩnh và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có được cơ hội phát tài phát lộc nhanh chóng nhờ vào tư chất sẵn có, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có thái độ cầu tín, ham học hỏi để phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh Thủy nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của người nhà. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 65, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày cúc cục diện ngũ hành, ngọ mùi nhị hợp. Cái điều này làm cho công việc của bạn tuổi ngọ đang có được những tín hiệu đáng mừng, ngày tăng lương, thăng chức không còn xa với bạn nữa. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ, có được công việc như ý cùng với những người bạn đồng nghiệp tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cấp trên coi trọng, người có tài, cũng giúp cho bạn có thêm được nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Ngày này, bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cùng giúp cho bạn có được con đường tài lộc được khởi phát, hanh thông và bạn có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả tài lộc của mình trong ngày. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tứ ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh giúp cho con đường tài lộc của bạn có được sự khởi phát và hanh thông. Bạn tứ ngọ có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả con đường tài lộc của bạn rộng rĩnh tiền tiêu. Và ngày này, nếu như bạn là người làm ở văn phòng, thì cũng sẽ có người giới thiệu cho công việc kiếm tiền từ bên ngoài bằng chính tài năng của mình. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, có được một ngày buôn may bán đắt phát tài phát lộc, hàng bán chạy vô cùng nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc có được nhiều tín hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, may mắn được làm công việc yêu thích và những người đồng nghiệp tốt. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, môi trường làm việc chuyên nghiệp cấp trên coi trọng, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, con đường tài lộc được khởi phát, hanh thông, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đối với những bạn làm văn phòng có được cơ hội tăng thêm thu nhập, đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì buôn bán đất hàng. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang gặp họa tiểu nhân thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn dễ phải chịu những chuyện không hay trong cuộc sống. Với những tranh đấu thiếu đi sự trung thực khiến cho bạn mệt mỏi, tiểu nhân nói xấu, đâm sau lưng, làm lung lạc tinh thần của bạn. Và với bạn tuổi mùi ngày này, dù khó khăn trùng trùng, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà bi quan. Thậm chí, trong tình huống xấu nhất, bạn cũng nên học cách suy nghĩ lạc quan vì đó là động lực giúp cho bạn vượt qua được tất cả. Khi bạn nghĩ vấn đề được thông suốt hơn thì cũng là lúc có được quý nhân trợ giúp cho bạn. Trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi, ngày này lại là ngày sát chủ và thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi mùi trong ngày này không nên tiến hành làm những công việc trọng đại như thế là xây cất về nhà cửa, xây đắp mồ mã, cưới hỏi, xuất hành đi xa. Do đó, bạn nên biết và sắp xếp công việc sao cho phù hợp để mọi việc được suôn sẻ hơn với mình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, mệt mỏi vì cuộc sống với nhiều điều không được như ý nguyện. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, tiểu nhân ngáng trở, làm lung lạc về tinh thần. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, không nên suy nghĩ bi quan, buông tay, đầu hàng số phận. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, học cách suy nghĩ lạc quan, tích cực để tìm cách xử lý vấn đề. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, ngày sát chủ, không nên làm việc trọng đại. vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy nhờ có chính ấn chiếu mệnh cho nên năng lực của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay không chỉ được ghi nhận mà với những người xung quanh còn nể trọng vì bạn là người có năng lực lại không tranh đấu hơn thua, không tham danh lợi. Có nhiều đồng nghiệp, bạn bè yêu mến bạn cũng vì điều đó với bạn tuổi thân, á, nếu như bạn cứ tiếp tục giữ được phong độ này, bạn có thể được tăng lương, thăng chức trong thời gian sắp tới. Bạn mệnh vốn là một nhân viên chăm chỉ, vì thế cho dù có những thời điểm thành tích của bạn chưa thực sự là xuất sắc, bạn vẫn có thể rất được lòng lãnh đạo. Ngày này, bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, báo hiệu cho bạn đang có được sức khỏe rất dồi dào, tinh lực tràn trề, mang đến cho bạn có được tinh thần sảng khoái, hăng say để làm việc, thậm chí bạn còn rất nhiệt tình để giúp đỡ mọi người xung quanh. Bạn sẽ thấy ngày hôm nay mình làm việc rất hiệu quả nữa. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, năng lực được ghi nhận, được mọi người nể trọng, từ vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội tăng lương, thăng chức trong thời gian tới. Từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, dù có những thời điểm chưa thể xuất sắc thì bạn vẫn được đánh giá cao. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, sức khỏe được dồi dào, tinh lực tràn trề. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, tinh thần thoải mái, hăng say làm việc. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 79, số 26, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Tử vi tuổi dậu thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cho nên trong ngày hôm nay công việc của bạn tuổi dậu khá suôn sẻ và thuận lợi. Bạn mệnh còn có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người của mình cũng như là phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác, tìm thấy thêm hướng đi cho mình trong tương lai. Với bạn tuổi dậu, bạn vốn là người có năng lực, lại chẳng kiếm ai cho nên bản mệnh với tính chăm chỉ và luôn nỗ lực bền bỉ nếu như biết tận dụng thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai sắp tới. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa thể hiện được những khía cạnh khác nhau trong con người của bạn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, nếu biết tận dụng thời cơ sẽ có được tương lai rất sáng lạn. Về tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là sửa chữa, đục đẽo. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi và ngày hôm nay bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện buồn về tình cảm đôi bên không có được sự thấu hiểu lẫn nhau, thay vào đó là có sự hiểu lầm và cãi vã khiến cho nỗi đau càng thêm khoét sâu vào trong lòng đối phương. Và lúc này với bạn tuổi tuất, bạn cần phải đề phòng có kẻ thứ ba nhân cơ hội để chiên chân, phá hoại tình cảm của hai bạn. Đừng có để cho những lầm lỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để cho người khác phá hoại hạnh phúc mà mình đang có. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, tạo điểm sáng trong công việc của bạn ngày hôm nay. Với thái độ chính trực và tinh thần trách nhiệm cao với bạn tuổi tuất rất hay được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng và bạn không bao giờ phụ lòng tin của mọi người. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm nhiều chuyện buồn, đôi bên không có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, hiểu lầm và cãi vã liên min, khoét sâu sự tổn thương. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, đề phòng có kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, công việc có điểm sáng, hiệu suất công việc tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy được cấp trên tin tưởng và giao cho trọng trách quan trọng. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy bạn tuổi hợi trong ngày này đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn được khởi sắc rực rỡ. Bạn mệnh có thể sẽ được người quyên giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Ngày này, đối với các cặp đôi, tình cảm càng ngày càng nồng nàn, đôi bên có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau với những hiểu lầm trước đó được giải quyết không còn mâu thuẫn hay là tranh cãi nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh ngáng trợ bạn. Cái con đường tình duyên của bạn vượng sắc là thế, nhưng với bạn rất có thể sẽ gặp rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc. Bạn mệnh cứ nghĩ mình là người thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng tới cuối cùng mới phát hiện ra mình rất dễ tin người, cho nên mới rơi vào ờ, rơi vào bẫy bị lừa gạt về tiền bạc. Bạn mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn nữa. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình duyên được khởi sắc đối với những bạn đang còn độc thân, có được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tình cảm của các cặp đôi càng ngày càng nồng nàn. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, đôi lứa không quản hiểu lầm nhau hay là cãi vã nữa. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có thể gặp rắc rối liên quan tới vấn đề về tài chính. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, cả tin cho nên rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, lừa gạt về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.